Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2021, tức ngày 4 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Mão, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Mão hôm nay là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Người tuổi Tý gặp thương quan trong hôm nay nên có thể sẽ bị khiển trách vì đã không làm tốt nhiệm vụ được giao. Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, đừng để những chuyện vụn vặt khiến mình sao nhãng. Hiệu quả làm việc giảm sút có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thăng tiến của con giáp này. Hãy nghĩ đến công sức vất vả gây dựng cơ đồ trước đó của bạn để suy nghĩ cẩn thận hơn. Ngày nay, những chú chuột càng phải tỉnh táo hơn trong các quyết định. May mắn có thủy sinh mộc giúp cho chuyện tình của bản mệnh vẫn diễn ra êm đềm, đây là nguồn động lực không nhỏ cho bạn. Dù trong thời điểm khó khăn, bạn vẫn có chỗ dựa tinh thần là người yêu trên vợ trên chồng, họ khá thấu hiểu những gì bạn đang làm và thông cảm với những gì bạn đang trải qua. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu, chính Ấn Độ mệnh mang tới cho người tuổi Sửu cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình với mọi người. Vốn là con giáp chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn và thử thách nào. Thậm chí, bạn còn chủ động đón đầu thách thức để bứt phá giới hạn của bản thân. Ngày này, chỉ cần bạn giữ thái độ điềm tĩnh, lạc quan thì chẳng có khó khăn nào là không khắc phục được cả. Bản mệnh là người thông minh và chăm chỉ, chắc chắn thời gian sẽ giúp bạn chứng minh được giá trị con người mình và nhận được sự khẳng định từ cấp trên. Mộc thổ xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng hề suôn sẻ như công việc. Đã đến lúc cần phải xem xét xem tình cảm của cả hai có tiếp tục, nên được vun vén để phát triển hay nên buông tay nhau để mỗi người tìm lấy hạnh phúc của riêng mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần được thiên tài che chở trong ngày thứ 4 này nên có thể quẳng hết nỗi lo về tiền bạc ra sau lưng. Tài lộc đến khá bất ngờ, có người được thưởng, có người lại có thể nhận được khoản trợ cấp không nhỏ từ gia đình để vượt qua khó khăn. Dù trước đó có trải qua điều gì khiến bạn muộn phiền, thì tình hình tiền bạc khả quan sẽ là yếu tố giúp bạn thoát khỏi những nỗi buồn kia. Gần như bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu của mình trong thời gian này, nhưng cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng ngay từ bây giờ. Trong ngày mộc vượng như hôm nay, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình, đặc biệt là người cao tuổi với các bệnh như xương cốt, đau đầu, mất ngủ. Nếu tình trạng nghiêm trọng thì nên đi khám bệnh. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Tam hội xuất hiện trong tử vi hôm nay, của người tuổi Mão báo hiệu thứ 4 này là một ngày rất thích hợp để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa. Nhờ thế, cơ hội gặp gỡ quý nhân của bạn cũng cao hơn rất nhiều. Quý nhân sẽ giúp đỡ bạn có những hướng đi và lựa chọn chuẩn xác. Nếu có ý định xuất hành, bạn nên đi theo hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hướng thần may mắn hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần, hướng thần tài, có như vậy thì công việc của bạn mới tiến triển thuận lợi hơn, tránh được những rắc rối không cần thiết. Hôm nay, dù công việc bộn bề, con giáp này cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm, nơi đó thực sự quan trọng với bạn đấy. Đừng quên rằng sau những ồn ào, hào nhoáng của đời sống, gia đình là nơi mà bạn tìm đến sự yên ổn và có những phút giây thực sự thoải mái. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. năm Tử vi tuổi thìn. Ngày này, người tuổi thìn được quý nhân tam hội dẫn dắt nên tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ, đôi lứa hạnh phúc, người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp với mình để kết thúc tháng ngày cô đơn lẻ loi. Trong sự nghiệp, thiên ấn giúp cho công việc của bản mệnh không quá khó khăn, bởi những chú rồng có lợi thế là rất giỏi sáng tạo và đổi mới phương pháp làm việc, nhờ vậy sẽ luôn mang đến những kết quả đáng mong chờ. Tuổi thìn không bao giờ để những quy định bó buộc khiến bản thân không phát huy được năng lực,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 Cục diện dần tị tương hại khiến người tuổi tị phải trải qua một ngày làm việc đầy vất vả và mệt mỏi khi các mối quan hệ xung quanh bạn không được thuận lợi cho lắm. Bản mệnh dễ phạm vào kẻ tiểu nhân, xung quanh không có ai giúp đỡ khiến bạn càng thêm bối rối. Thời điểm này, điều quan trọng nhất là những chú rắn phải giữ cho tinh thần vững vàng, chuẩn bị tinh thần để đương đầu với bất cứ biến cố nào xảy đến. Bản lĩnh của bạn càng vững vàng bao nhiêu thì sẽ càng khiến mọi người xung quanh nể phục bấy nhiêu. Hãy coi như đây chính là cơ hội để bạn rèn rũa bản thân mình. Ngũ hành tương sinh, như vớt phát lại vận trình hôm nay của con giáp này khi bù đắp cho bạn một chuyện tình cảm ngọt ngào hơn cả mong đợi. Đường tình duyên đang vô cùng vượng sắc, đào hoa nở rộ, người độc thân nếu biết nắm bắt thời cơ, thì chẳng khó khăn gì để có được cho mình một người để yêu thương trong thế giới rộng lớn này. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ, Cục diện tam hợp mang đến cho người tuổi ngọ rất nhiều tin mừng khi công việc phát triển thuận lợi trong ngày hôm nay. Những người cần phải học tập, thi cử cũng sẽ đạt được kết quả xứng đáng. Bản mệnh có thể hài lòng với một ngày của mình. Con giáp này ngày càng tự tin hơn trong công việc mà bản thân đang theo đuổi. Bạn tìm thấy những điều kiện tốt thúc đẩy sự nghiệp cho chính mình. Đó cũng có thể là cơ hội học tập để nâng cao kiến thức cũng như vị thế cho bản thân.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 Một phần cũng là nhờ cách nhìn nhận vấn đề khác lạc quan của bạn. Khi cơ hội gõ cửa, hay chủ động đứng dậy và nắm lấy chúng. Tuy nhiên, ngũ hành mộc khắc thổ báo hiệu tình duyên của con giáp này không được thuận lợi cho lắm. Bản mệnh dễ vì công việc mà lạnh nhạt hoặc bỏ lỡ hạnh phúc của mình, đến lúc quay đầu nhìn lại thì cũng đã chẳng còn ai luôn ở bên cạnh mình. Con giáp này cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình đi nhé. Sự nghiệp quan trọng nhưng tình yêu, gia đình cũng quan trọng chẳng kém phần đâu. Nếu bạn cứ mãi để hạnh phúc trôi tuột khỏi tay như thế thì kể cả khi có một sự nghiệp vẻ vang bạn, cũng sẽ thấy rất trống rỗng. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Cục diện dần thân tương xung ngáng trở, công việc của người tuổi thân dễ gặp trục trặc. Khối lượng công việc ngày càng nhiều khó tránh khỏi sai sót. Vì thế, khi làm bất cứ việc gì, bạn cũng nên thận trọng, khiêm tốn và giữ thái độ cầu thị thì vận trình sự nghiệp mới có thể bình ổn. Tỷ kiến xuất hiện cũng cảnh báo con giáp này, chớ nên để sự ích kỷ che mờ mắt mà có thái độ coi đường ý kiến của đồng nghiệp, cộng sự. Tôn trọng quan điểm của người khác trong hoạt động nhóm, hoạt động tập thể là chìa khóa quyết định công việc có hoàn thành suôn sẻ hay không, cho nên bạn buộc lòng phải học cách thích nghi đi nhé. Kim khắc mộc, mối quan hệ của những chú khỉ và nửa kia đang đứng trước rất nhiều thử thách về lòng tin mà hai bạn dành cho nhau. Tình yêu vốn cần được xây dựng trên nền tảng cơ bản là niềm tin dành cho đối phương, một khi lòng tin mất đi, tình cảm của hai bạn khó mà lâu bền được. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Kiếp tài giáng họa cho thấy người tuổi dậu đang gặp vấn đề không nhỏ liên quan đến tình hình tài chính của mình. Việc kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên trở nên lụn bại,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 hơn thua để làm gì khi dù là người thắng hay kẻ thua trong cuộc tranh luận thì chẳng ai thấy dễ chịu cả. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Dần Tuất bán hợp, đường tình duyên hanh thông, đào hoa nở rộ. Tuổi Tuất nếu còn độc thân thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tình yêu thôi nào. Nhân duyên có thể đến bất cứ lúc nào bạn chỉ thể hiện con người thật của mình nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của những người khác phái. Các cặp vợ chồng nên dành thêm thời gian để hâm nóng tình cảm, nếu không đào hoa quá vượng sẽ biến thành đào hoa dữ và khiến một chồng hài dễ xa đà vào những cam dỗ khó từ chối. Tình cảm cần được vun trồng tưới tắm mỗi ngày như một mầm non để càng ngày càng lớn mạnh. Cũng trong hôm nay, sức sáng tạo của người tuổi tuất lên cao nhờ sự hỗ trợ của thiên ấn. Hãy tận dụng tối đa lợi thế này cho công việc của bạn. Đừng lãng phí bằng việc ngồi đó mơ mộng và để đầu óc treo ngược cành cây nữa đi. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi đang được lục hợp quý nhân che trở nên vận chính có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít sau những hiểu lầm và mâu thuẫn trước đó. Hãy cố gắng bảo vệ tòa lâu đài tình yêu của mình, thực thần còn báo hiệu cho con giáp này biết ngày hôm nay, bản mệnh sẽ được nhận tin vui về con đường tài lộc, đặc biệt là với những người làm các nghề tự do. Bạn có thể gặp được những hợp đồng đáng ký kết. Rất có thể đây sẽ là khoảng thời gian bạn gặt hái được nhiều thành công đáng mong đợi nhất. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 26 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, và chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ